nay à, quý vị chuẩn bị mấy câu hỏi trước tuần sau cũng vậy tuần sau là là buổi cuối cho nên là quý vị à, có thể à, đặt những câu hỏi trước rồi để lên đây <laughs> cho thầy có thể là hai hai tiếng đồng hồ cái buổi cuối cùng đó là thầy sẽ trả lời những câu hỏi bây giờ có một cái câu hỏi như thế này cái câu hỏi đó đại khái là như thế này nói là cái tâm con nó cứ ờ, khởi lên cái ờ, vui buồn mừng giận rồi thì lo nghĩ hay là tức là cái gì đó tức là nó nhiều thứ thì con cũng ờ, ứng dụng cái pháp tu là là cứ thấy biết cho nên mỗi lần là vui thì con biết vui buồn thì biết buồn à, mừng thì biết mừng dần thì biết dần à, lo lắng thì biết lo lắng à, đại khái là vậy nhưng mà cứ nó cứ vẫn cứ cứ cứ còn hoài <laughs> như vậy thì là cái thấy của mình ấy, như vậy ấy, thì biết bao giờ mà cái cái tâm mình nó nó được yên à, mà cái tâm nó có yên đó à, thì lúc đó cái trí tuệ nó mới là phát sinh cũng giống như nói là tâm địa nhược không tuệ nhật từ chiếu tức là lấy một cái ví dụ là cái à, cái bầu trời đó nếu mà không có mây đó thì lúc đó trời sẽ sáng thì cái điều đó nó cũng là một cái cái ví dụ thôi à, hoặc là có một cái câu nói mà nghe rất là khó hiểu đó là cái câu nói đó là phiền não tức bồ đề cái câu mà phiền não tức bồ đề với là cái câu mà tâm địa nhược không tuệ nhật từ chiếu đó thì liệu nó có có mâu thuẫn nhau hay không bởi vì á, khi mà cái tâm địa nó phải là nó phải là rộng ra nó phải là rộng không thì khi đó mặt trời nó mới chiếu sáng được nhưng mà bên kia thì này nói rằng là phiền não tức bồ đề tức là chính phiền não đó <laughs> chính phiền não là à, giúp cho bồ đề phát triển thì là hai câu nói này đó nói chung là phải mình phải hiểu như thế này Phật pháp hoặc là các vị giác ngộ người ta nói đó thì là tất cả đều là tương đối hết à quý quý vị nhớ như vậy cho dù là lời Phật dạy nếu mà người nào mà tin cái lời Phật dạy một cách hoàn toàn tuyệt đối là là coi như hủy bán Phật á bởi vì á đức phật ngài nói là ngài nói cho một cái trường hợp nào đó cho nên cái nó nó nó, chỉ, nó đúng với cái trường hợp đó thôi thí dụ như bây giờ có người đói bụng thì sẵn là đức phật ngài đi bát còn dư rồi ngài nói à thôi cơm đây ăn đi à. thế nhưng mà có một cái người khác ấy, thì vì ăn nhiều quá cho nên bây giờ nó bệnh đức phật ngài nói là nhìn đói để ít ngày vậy thì bây giờ mình <laughs> nó quan trọng là cái lời đó nó nó nó đúng với cái trường hợp nào thôi chứ bây giờ mình đang đang đói rồi mình nói lại nhìn đói thêm ít ngày nữa <laughs> thì là lúc đó <laughs> đâu được phải không à, cho nên đó là nhiều khi mình đọc trong kinh điển đó mà mình tin kinh điển một cách hoàn toàn đó cũng là sai cho nên tôi nói là à, y kinh dạng nghĩa đó thì tam thế phật quan mà ly kinh nhất tử thì tức đồng ma thuyết à, tức là cái lời đức phật dạy đó là nó đúng nếu mà mình mà đúng nhưng mà mà mình nói ngược lại đó, thì nó sẽ sai à, nhưng mà cái đúng đó đó mà mình mình cứ nói y như vậy đó, nó cũng sai luôn à, thì mình phải phải hiểu như vậy cho nên đó cái người giác ngộ là người ta cứ tùy căn cơ người ta nói thôi chứ người ta không có không có một cái trường gì để nhất định để nói hết á tức là nó có cái chuyện gì nó phát sinh mới nói thậm chí đức phật á là phải có thịnh mới là ngài mới nói à, cho nên thường thường là ở bên nam tông là phải có một cái cái thịnh pháp sư rồi khi đó pháp sư mới giảng chứ không, không, không, không tự nhiên lên mà giảng à, mà là phải có cái người thịnh mới là đúng bởi vì thịnh tức là người ta có cái nhu cầu cho người ta không có nhu cầu thì mình tự nhiên cái mình cứ đem tới người ta ăn no hết trơn rồi cái mình cứ đem cơm tới mình đưa <laughs> thì thì cũng được có một câu chuyện thiền như thế này thiền ở Nhật Bản có một cái ờ, cái cái người đó là một nhà trí thức đến ờ, gặp một vị thiền sư để ờ, để hỏi thiền thì vị thiền sư đó mới là à, lấy cái cái tách nước mới đem mới rót trà nhưng mà cái vị đó đó cố ý là rót ra rót hoài nước nó tràn tràn tràn ra ngoài mà vẫn cứ rót thì cái ờ, cái nhà trí thức đó mới nói rằng là nước tràn rồi ta thầy đừng có đốt nữa thì cái vị thiền sư đó mới nói là anh cũng vậy bây giờ anh đầy ắp và kiến thức ở trong rồi á cho nên nó, tôi đâu có nói gì thêm vô được <laughs> nói vô nó tràn ra <laughs> đâu có vô <laughs> cho nên á nó có hai cách nghe pháp một cách nghe pháp là để mình tích lũy cái kiến thức còn một cách nghe pháp á, là để phá đi những cái mà mà chấp trước hay là những cái sai lầm của mình mà đã mà mình đã đã đã chấp trước đó à thì thì cái pháp nó chỉ ra cái thực để mình phá đi cái cái mà cái ảo tưởng sai lầm của mình à cho nên á càng nghe đó thì càng thấy ra cái thực càng phá đi cái ảo thì cái pháp đó, đó nó ứng ra đâu thì nó phá được cái đó rồi thôi tất cả các pháp ở trên đời này cái hoa đó nó chỉ nở vào lúc đó thôi rồi nó tàn à tại vì nó phù hợp với cái cái không khí lúc đó phù hợp với cái thời tiết phù hợp với cái mức độ của cái cây đó à cái cái hoa đó đến cái lúc nó đã ra hoa thì nó phù hợp những cái tính chất đó nó ra nó ra xong rồi nó là rồi nó cũng hết những cái lời nói mà nói ra đó thực ra là cái ngôn ngữ thì nó giới hạn cho nên không nói hết cái lời không nói hết ý cho nên người ta mới nói là ý tài ngôn ngoài tức là cái ý nó ở ngoài cái cái ngôn ngữ hồi hồi thời Đức Phật á thì Đức Phật ngài chỉ thẳng vào sự thật và mình thấy sự thật thì thì là là là là người nào cũng giác ngộ cả nhưng bây giờ kinh điển để lại rất là nhiều nếu mà người đọc vẫn không hiểu gì cả vẫn vẫn là nếu mà có hiểu thì hiểu bằng lý trí vậy thôi hiểu là hiểu qua cái cái, cái hiểu biết của mình qua cái kính màu của mình à, chứ còn không có không thấy được cái thực mà Đức Phật ngài muốn nói là cái gì đó. do đó đó là cái sự thật đó, là nó phải trên sự thật à, cho nên Đức Phật ngài mới nói trong kinh Kalama đó là là mình có nghe hay là mình có đọc cái cái lời kinh lời dạy gì đó ở đâu đó thì mình phải là thực sự đem ra ứng dụng có thử là cái điều đó nó có thực hay không điều đó nó có thực đem lại lợi ích điều đó có thực đem lại giác ngộ giải thoát hay không cho còn là nếu như mình cứ ôm đồm một mớ kiến thức rất nhiều nhưng mà không sử dụng vào đâu được cả có một vị à, kinh luồng rất là giỏi thì đến khi ờ, ông bị bị bệnh nằm trong nhà thương thì vào thăm thì ông có nói một câu mà cái câu này mới là ý nghĩa là ông nói té ra là tất cả những cái điều mà mình học được bây giờ khi mà mình lâm trọng bệnh như thế này đó thì tất cả những cái đó nó hoàn toàn vô nghĩa hoàn toàn vô nghĩa có một người phật tử đó bị bệnh cũng một người phật tử bị bệnh thì vào à, nằm trong nhà thương và cái bệnh của cái người này á là nó đau đớn lắm thì có một vị thầy vào thăm vị thầy đó mới nói như thế này bây giờ con cứ quán tất cả mọi cái là đều là huyễn, con cứ quán tất cả mọi cái đều là huyễn, thế nhưng một nhưng mà cố quán mấy nó cũng cứ đau, <laughs> quán huyễn gì nó cũng vẫn cứ đau thôi trong mình cô cứ nghĩ rằng là hệ mình quán huyện cái thì nó hết đau. Ai dạy đó quán huyện chừng nào nó càng đau thêm chừng đó, <laughs> nên đâu không hết đau. <laughs> À, đại khái là như vậy. Tức là cái nói huyện thì nó cũng là tùy theo trường hợp thôi. <laughs> cho bây giờ nó đang còn đau quá trời mà hưởng gì được. À, nhưng mà nếu như một cái người đó đang đau mà có thể là nói là thôi bây giờ con phải bình tĩnh mà bình tĩnh mà nhận nà với cái đau đó đi thì có khi còn lý hơn thế <laughs> người nhà nói là huyện mà không thấy huyện đâu hết trơn cứ đau không thôi cho nên á không phải là nói là tất cả đều huyện là không không đúng tất cả đều huyện cũng đúng <laughs> nhưng mà phải tùy, tùy lúc chứ không phải lúc nào cũng là là tất cả đều huyện được bây giờ mình trở lại vấn đề trong tu tập á là mình thường à, gặp nhiều cái à, cái phiền não thì á mình thường hay là muốn dẹp yên cái phiền não đó đi đó, giống như câu chuyện mà tổ huệ khả mà mà gặp tổ ờ, đạt ma mà nói là xin ờ, tổ an cái tâm cho con á